Cao Tăng miếng Điện có con mắt thứ ba, tiết lộ sự thật chấn động về thế giới hiện nay. Tôi phát hiện xung quanh thân thể các cô gái bán dâm đều bám đầy phụ thể là cáo trồn hoặc tinh quỷ. Chúng tập trung rất đông nơi chốn lầu xanh để hấp thụ tinh khí của con người. Không những thế, sau khi khai con mắt thứ ba, tôi có thể nhìn thấy được rất nhiều thần tiên, ma quỷ đang sống hòa lẫn trong xã hội. Họ làm đủ các sự việc mà người thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được. An Nhiên xin kính chào quý khán giả của Duyên vàng Cổ. Vâng, thưa quý vị, con mắt thứ ba hay thiên mục là một khả năng rất đặc biệt của con người mà khoa học ngày nay đã thừa nhận. Đó là một khả năng mà chỉ có một số ít người đặc biệt bẩm sinh có được, hoặc là thông qua tu luyện chính pháp môn mới dần dần khai mở. Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và giải mã, cũng chính là các bí ẩn xoay quanh con mắt thứ ba này. Có thể nói là kể từ khi được khoa học thừa nhận và nghiên cứu, trên thế giới đã có không ít những người được chứng minh là khai mở được con mắt đặc biệt này. Ví dụ nhà tiên tri mù Vanga, cô gái có đôi mắt X-quang Natashi Temkina. Ở Việt Nam chúng ta có thể kể đến một số nhà ngoại cảm thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tiềm năng con người. Nói đến đây là để khẳng định với mọi người một điều rằng, con mắt thứ ba là khả năng có thật của con người chúng ta – Chẳng qua nó quá hiếm và khoa học hiện nay vẫn chưa nghiên cứu được rõ ràng về nó, nên thiên mục mới trở thành một chủ đề huyền bí trong mắt nhiều người mà thôi. Câu chuyện mà An Nhiên muốn gửi đến mọi người trong video kỳ này là tự thuật từ chính một nhà sư đã khai mở con mắt thứ ba. Lời kể của nhà sư này tuy giản dị nhưng rất chi tiết. An Nhiên tin rằng chỉ cần xem qua, nhiều thắc mắc liên quan đến thiên mục của mọi người sẽ được giải đáp. Không chờ lâu nữa, bắt đầu thôi! rời bỏ gia đình đi tu hành. Tôi là một người gốc Hoa nhưng sinh sống và lập gia đình ở Myanmar, một quốc gia khép kín nhưng có một nền Phật giáo phát triển hưng thịnh và ăn sâu vào trong văn hóa hàng nghìn năm của người dân nơi đây. Quê nhà tôi rất kính ngưỡng Phật Pháp, gần như nhà nào cũng tín Phật và nếu như trong nhà có người xuất gia làm tăng thì toàn bộ gia tộc sẽ cảm thấy rất tự hào. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi có thể rời bỏ vợ con đi tu hành mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vào ngày tôi xuống tóc, mọi người trong thôn đều đến chúc mừng. Vợ và con tôi cũng rất vui lòng. Ở chỗ tôi có phong tục, phàm là những ai xuống tóc đi tu thì vợ con của họ đều sẽ được cả làng chung tay chăm sóc. Tôi năm nay đã 57 tuổi và đã xuất gia làm tăng hơn 30 năm. Ngôi chùa nhà tôi xuất gia rất nhỏ, chưa đến 10 người. Sư phụ của tôi là một hòa thượng rất già nhưng lại vô cùng minh mẫn. Lúc bình thường ông rất ít khi nói chuyện, nhưng người dân trong làng đều rất tôn kính ông. Nhờ sự chỉ bảo của sư phụ, tôi đã bắt đầu bước vào cuộc sống tu hành. Ngôi chùa của tôi thuộc về Phật giáo Tiểu Thừa, chỉ coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tổ tôn duy nhất, còn những vị Phật hay Bồ Tát khác thì đều không thừa nhận khai mở con mắt thứ ba. Tu luyện theo pháp môn tiểu thừa vì để đạt được đến tiêu chuẩn giới định huệ, công việc hàng ngày của tôi chỉ là trồng trọt, ăn cơm, ngồi thiền, tụng kinh, ngoài ra thì cũng không còn gì khác. Nhưng vì tôi không biết chữ nên xem không hiểu kinh Phật, chuyện tụng kinh thì coi như là làm không được. Tuy vậy, sư phụ không ép tôi phải biết chữ, ông nói không biết thì có khi lại hay, đầu não cũng ít quan niệm người thường càng dễ tu hành. Vì thế, ông chỉ yêu cầu tôi tuân thủ giới luật đã tọa tham thiền. Phật giáo tiểu thừa chúng tôi là thông qua trì giới nhiếp tâm, từ nhiếp tâm mà dẫn tới định, từ nhập định mà khai mở trí huệ. Có một điều lạ là sư huynh, sư đệ, thậm chí cả sư phụ của tôi nhập định rất khó khăn. Một năm có khi chỉ nhập định được mấy lần, nhưng tôi chỉ sau 3 tháng tu hành thì đã có thể nhập định trong lúc ngồi thiền. Về sau này, tôi mới hiểu được nguyên nhân chủ yếu là vì tôi ít quan niệm của người thường hơn các đồng môn khác. Mặt khác là nhờ vào căn cơ tu luyện kiếp trước. Còn nếu hỏi vì sao tôi có thể biết được chuyện đời trước thì tôi sẽ giải thích ở phần sau. Mùa hè năm 1991, tôi xuất gia đã được hơn một năm. Một buổi tối nọ, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, toàn bộ hòa thượng trong chùa ngồi vây quanh thành một vòng tròn trước pháp tượng của Phật Thích Ca, bất giác tôi nhập định. Lần này tôi cảm giác là mình đã nhập định một tiếng đồng hồ, nhưng khi xuất định thì các sư huynh nói rằng tôi đã ngồi ở đó suốt 7 ngày. Hơn nữa trong 7 ngày này, trên đầu tôi cứ có một vần sáng bảy màu lưu chuyển, ngày đêm không ngừng nghỉ, mọi người dùng mắt thương cũng có thể nhìn thấy. Vậy vần sáng này đến từ đâu? không ai có thể nói rõ được. Không dừng lại ở đó, mấy ngày sau, tôi đột nhiên phát hiện mình nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa còn nhìn được rõ hơn là khi mở mắt. Tôi thỉnh giáo sư phụ thì ông nói rằng tôi đã khai mở thiên nhãn thần thông là con mắt thứ ba, là chuyện tốt. Khi nói về thiên mục hay con mắt thứ ba, Phật gia thường phân thành 5 tầng khác nhau, gồm nhục nhãn thông, thiên nhãn thông, huệ nhãn thông, Pháp nhãn thông và Phật nhãn thông. Kèm theo đó là các công năng đặc biệt như đôi mắt X-quang có thể giúp người ta nhìn xuyên thấu đồ vật hay cơ thể người. Thiên lý nhãn giúp người sở hữu nhìn xa ngàn dặm. Túc mệnh thông cho phép người ta nhìn xuyên suốt không thời gian, giúp hành giả biết được tất cả chuyện quá khứ cũng như tương lai và cả các kiếp sống của mình. Và đây cũng là khả năng mà nhà sư Myanmar đã đạt được sau khi khai thiên mục Vậy thì muốn biết ông đã nhìn thấy gì và đã nhớ được những gì? Hãy theo dõi tiếp câu chuyện nhé! Nhớ lại tiền kiếp Từ lần kỳ ngộ đó, tôi càng tín tâm và tu luyện tinh tấn hơn. Đến đầu năm 1992, có một buổi sáng sớm khi tôi bái lạy trước tượng Phật, tôi đột nhiên phát hiện ra pháp tượng của Đức Phật Thích Ca phát ra ánh hào quang chói lọi – Đồng thời tôi cảm thấy một luồng nhiệt giống như lửa từ đỉnh đầu của tôi tràn vào cơ thể. Dần dần tràn khắp toàn thân, tôi tiến nhập vào một trạng thái mơ hồ, dường như thời gian ngưng động lại. Cảm giác đó vô cùng mỹ diệu, giống như là tắm trong một thứ nước ấm làm từ ánh sáng vậy. Tôi cảm thấy mình đột nhiên đại ngộ, thiên nhãn thông của tôi cũng tiến thêm một bậc. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy pháp thân của Phật Thích Ca ở bên trong tượng Phật chưa hết, tôi còn nhớ lại được những sự tình trong nhiều kiếp trước. Thì ra, trong hai kiếp trước tôi đều là hòa thượng xuất gia tu hành. Nhưng vì nghiệp lực tích tụ nhiều đời kiếp, nên tu hành không thành tránh quả. Tuy vậy, mỗi lần trước lúc viên tịch, tôi đều phát thệ đời sau sẽ tiếp tục tu. Vì vậy nên đời này tôi lại đi vào cửa Phật và tiếp nối duyên xưa. Nhờ sự tu luyện trong hai kiếp trước, nên nghiệp của tôi đã được tiêu đi rất nhiều tích được vô lượng công đức. Vì vậy lần này tu mới dễ dàng như vậy. Đây là điều mà một người bình thường không cách nào so sánh được. Đức Phật không còn quản nhân gian Dựa vào căn cơ và hồng nguyện ba kiếp, đời này tôi chỉ cần tu luyện kiên định thì nhất định sẽ thành chánh quả. Đáng buồn thay, tôi vừa nhớ lại được chuyện đời trước thì pháp thân của Phật Thích Ca khai thị cho tôi. Ngài nói rằng Pháp mà Ngài truyền đã không còn được nữa rồi, vốn không còn có thể độ nhân được nữa, càng không thể giúp người ta tu thành tránh quả. Hơn nữa, Ngài cũng sắp buông bỏ thế gian, không còn quản chuyện của nhân gian nữa. Nghe tin dữ này, lòng tôi không khỏi đau đớn, hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống không ngừng. Tôi hỏi Đức Phật, nếu Ngài buông bỏ cõi người thì ai sẽ trông coi hóa độ cho những đệ tử tín phụng như chúng tôi đây? Pháp thân của Đức Phật Thích Ca nói, người này đi thì tự nhiên sẽ có người khác đến. Trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn, tự nhiên sẽ có con đường hóa độ các con đến bờ bên kia của Niết Bàn. Nói xong thì pháp thân liền biến mất và không thấy đâu nữa. Vàng dặm tìm chính pháp Tôi đem tình huống Đức Phật nói kể lại với sư phụ và những người khác. Sư phụ hỏi tôi dự định như thế nào Tôi đắn đo hồi lâu rồi nói với mọi người rằng tôi sẽ đi Vân Du để tìm chính pháp. Nói là làm, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, tôi liền từ biệt sư phụ cùng các sư huynh đồng môn lên đường Vân Du. Ở trên, tôi có nói về thiên nhãn thông, tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú với điều này. Vì vậy, tôi sẽ nói thêm một chút. Cái được gọi là thiên nhãn thông, thực ra chính là thể tùng quả của con người, cũng chính là nê hoàng cung mà đạo gia nói đến ai cũng có thể tùng quả. Thông qua tu luyện dùng năng lượng gia trì, đều có thể mở được thiên nhãn. Việc này cũng không có gì là thần bí cả. Dùng thiên nhãn nhìn thế giới thì sẽ rất khác khi dùng con mắt thịt này. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Nếu dùng mắt thịt để nhìn đồ vật thì đứng một chỗ chỉ có thể nhìn được một phương hướng, một tầng bề mặt. Nhưng nếu dùng thiên nhãn thì toàn bộ phương vị, lập thể cho đến hết thảy tiến tức đều có thể nhìn thấy. Ví dụ khi nhìn một người, mọi người dùng mắt thịt thì chỉ có thể nhìn được một khía cạnh của anh ta, hơn nữa chỉ là ở bề mặt. Còn nếu dùng thiên nhãn thì có thể nhìn rõ từng tế bào của người này. Ngay cả trong tâm anh ta đang nghĩ gì thì cũng đều có thể nhìn thấy. Đặc biệt nữa, sau khi mở thiên mục và nhớ lại những việc trước đây, tôi liền biết chữ. Một quyển sách dù không cần mở ra, tôi chỉ cần đảo mắt một cái thì đã biết hết. Bây giờ, những cái gọi là khoa học kỹ thuật cao trong mắt tôi đều thấy rất đơn giản, nhìn một cái là có thể hiểu hết. Điều này cũng giải thích cho hiện tượng thần đồng thường xuất hiện trong nhân gian. Nguyên nhân là do các cháu bé đặc biệt này không hề hoàn toàn quên hết đi tiền kiếp, dẫn đến nhiều tri thức và kỹ năng tích lũy trong đời trước được các cháu đem ra sử dụng, mà gần như không cần học qua, hoặc học qua rất ít là hiểu biết ngay. Về bản thân tôi, nhờ vào tinh tấn tu hành sau nhiều năm đi Vân Du, thiên mục đã khai mở được đến tầng pháp nhãn. Tại tầng thứ này, tôi có thể nhìn được toàn bộ tin tức của người và động vật. Hơn nữa, tôi có thể nhìn được lịch trình ba đời quá khứ của một sinh mệnh, có thể nhìn thấy được nhân duyên ba đời trong quá khứ. Thực ra thiên nhãn thông cũng không có gì gọi là mê tín cả. Nếu dùng khoa học hiện đại thì vẫn có thể lý giải được. Ví dụ như mắt người có thể nhìn thấy những ánh sáng nhìn thấy được, còn những tia X, tia gamma gì đó thì con người cũng không thể nhìn thấy. Mà những tia mạnh hơn gamma thì nhiều vô kể, có thể nói là vô hạn. Hơn nữa ở chỗ nào cũng có. Thể tung quả có thể nhìn thấy và cảm nhận được những tia sáng này. Vì vậy mà dùng thiên mục là có thể nhìn xuyên qua thân thể người và nhìn được những thứ mà mắt thường không thấy. Một người bình thường thì thể tùng quả sẽ bị phong bế, chỉ có thể thông qua tu luyện thì mới có thể đã khai loại phong bế này. Vậy thì tại sao tôi biết người khác đang nghĩ gì? Làm sao biết được nhân duyên ba đời? Việc này thì lại càng đơn giản. Nhiều người đều đã biết, đại não con người có khoảng 90% là bị phong bế, cơ bản là không sử dụng được. Những người thiểu năng trí tuệ thì bị phong bế nhiều hơn một chút, có thể lên đến 95%. Những người thông minh thì bị phong bế ít hơn, có thể chỉ bị phong bế 85% nhưng lại có những người mà não bộ bị cắt bỏ mất một nửa, nhưng chỉ số thông minh lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Vậy thì phần đại não kia dùng để làm gì? Tôi xin nói cho mọi người biết, đó là để tồn trữ ký ức. Hết thảy ký ức đời đời kiếp kiếp của mọi người đều được tồn trữ trong đó. Thậm chí tin tức của toàn bộ vũ trụ đều có trong đó, chỉ là bị phong bế lại. Vậy nên mọi người mới không thể sử dụng được. Những tin tức này nếu dùng thiên mục mà nhìn thì sẽ thấy là hình ảnh rõ ràng, cứ như đang xem tivi vậy, còn có cả âm thanh nữa. Trong tâm nghĩ gì thì sẽ hình thành hình ảnh trong đại não. Vậy nên người ta nghĩ cái gì, những trải nghiệm trong quá khứ hay của đời trước, thì người có thiên nhãn thông đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Thiên nhãn mở rồi, ngoài việc có thể thấy những điều người bình thường không thấy ra, tôi còn có thể nhìn thấy một số thần tiên, quỷ quái, linh thể, hơn nữa còn có thể câu thông với họ. Nhưng thường là tôi không hiểu được họ, bởi tôi là người đã từng nghe qua Phật Pháp, không dễ lý giải được những thần linh ở tầng thứ tương đối thấp này. Có thể mọi người sẽ thấy hiếu kỳ, thần tiên quỷ quái tồn tại theo dạng thức như thế nào. Hình thức rất đa dạng, phương thức tồn tại các dạng đều có, muôn màu, muôn vẻ. Nhưng nếu so họ với các bậc giác giả thì kém rất xa, vậy nên cơ bản tôi cũng không quan tâm đến họ. Mọi người nên biết rằng động vật trong tam giới không được phép nghe pháp, cũng không cho phép chúng tu luyện. Tại sao lại như vậy? Bởi vì động vật không có các nhân tố thiết yếu cần phải có để tu luyện Phật Pháp, cũng chính là không có được thân thể người, có tu cũng không thành chính quả. Nói đến đây có lẽ sẽ có bạn cảm thấy mâu thuẫn, ở trong truyền thuyết chẳng phải có nói về tôn ngộ không, không phải là đã tu thành Phật hay sao? Vậy là động vật đã tu thành chánh quả rồi. Chà, thật ra không mâu thuẫn chút nào đâu, nếu mọi người có cùng thắc mắc này, có thể để lại comment bên dưới. An Nhiên sẽ làm riêng một loạt bài giải thích về Tây Du Ký và những huyền cơ trong đó cho mọi người. Còn bây giờ, quay lại câu chuyện của chúng ta nhé. Tại sao động vật không được phép tu luyện? Nếu có kiến thức về y học, có lẽ mọi người sẽ biết trong não người có một thứ gọi là tuyến tùng mà trong giới tu luyện hay gọi là thể tùng quả hay nê hoàng cung – và một bộ phận quan trọng nữa là đan điền, nó nằm phía bụng dưới của con người. Đây là hai bộ phận mà chỉ con người mới có, động vật dù là bất kỳ loài nào cũng không có hai thứ trân quý này. Theo tôi nhìn thấy được, trong đan điền con người có tồn trữ khí tiên thiên của vũ trụ. Loại khí này siêu việt hơn cả khí âm dương, còn được gọi là nguyên khí vô cùng trân quý. Còn thể tùng quả, nó chính là hình ảnh thu nhỏ của đại thiên thế giới. Linh hồn của con người chính là bị phong ấn ở chỗ này. Bên trong còn có thủ ấn của Phật để lại trước khi chuyển sinh vào cõi người. Tại sao nói ai cũng có Phật tính? Chính là nhờ có cái thủ ấn này. Đây cũng là nơi tồn tại bản tính lương thiện của con người. Vì có hai thứ trên nên con người mới có thể tu luyện, mới xứng đáng được nghe Phật Pháp. Thân người sở dĩ trân quý cũng chính là ở điểm này. Nói có người là anh linh của vạn vật cũng chính bởi con người có thù ấn mà Phật để lại. Con động vật thì không có thể tùng quả, cũng không có đan điền. Vậy nên nó không có mang bản tính lương thiện, không xứng đáng được nghe Phật Pháp. Nói đến đây, tôi liền nhớ đến thuyết tiến hóa của Darwin. Ông ấy nói con người là từ khỉ tiến hóa mà thành, đây hoàn toàn là ăn nói sằng bậy. Các nhà khoa học, y học giải thích thể tùng quả là con mắt thứ ba đã bị thoái hóa của con người – Vậy tại sao con khỉ, tinh tinh, vượn, khỉ đầu chó cho đến hết thảy các loài động vật linh trưởng đều chỉ có hai con mắt? Tại sao chúng lại không có ba con mắt? Hơn nữa khi giải phẫu thì chúng đều không có thể tùm quả. Điều này giải thích như thế nào đây? Tôi xin nói rõ cho mọi người biết rằng, tôi thông qua thiên nhãn đã nhìn thấy tình huống chân thực. Darwin thực ra là quỷ vương chuyển sinh vào cõi người, mục đích là để làm loạn nhân gian. Thuyết tiến hóa mà ông đưa ra chủ yếu là để đả kích vào tín ngưỡng của con người với thần Phật, để cho mọi người tin rằng mình là từ khỉ tiến hóa mà thành. Mà con người lại đi tin vào cái giả thuyết của Darwin. Đây thực sự là điều sỉ nhục nhất và cũng là điều tất cười nhất của con người. Tại sao thần Phật bỏ mặt con người? Một trong những nguyên nhân chính đó là đại bộ phận con người không còn tin vào sự tồn tại của thần Phật nữa. Pháp mà Phật truyền lại cũng không độ hóa nổi những loại người này. Tu luyện là phản bổn quy chân, là quay lại với nguồn gốc sinh mệnh của mình trên thiên thượng, là quay về Phật quốc. Những người này tin về mình tiến hóa từ khỉ là phản bổn quy chân thế nào đây? Không lẽ sẽ đều quay trở về làm loài khỉ hay sao? Chuyện này nguy hại như vậy đấy. Thần Phật đại trí đại huệ, đại từ đại bi, có đủ thần thông vô thượng, nhưng cũng có việc mà thần Phật không thể giải quyết được, đó chính là nhân tâm. Nhân tâm không thay đổi thì thần Phật cũng không còn cách nào. Con người hiện đại không còn tin vào thần Phật, cũng không muốn tu luyện Phật Pháp. Nhưng động vật thì không phải như vậy, động vật không có thể tùng quả. Như vậy, linh hồn và đại não của nó sẽ không bị phong ấn, trí huệ hoàn toàn khai mở. Con người tự cảm thấy mình thông minh hơn động vật, nhưng thật ra là các vị thu xa nó. Động vật cái gì cũng đều minh bạch cả. Vậy nên động vật chính là trăm phương nghìn kế muốn có được thân người để tu luyện. Đây chính là tình huống chân thật Hiện nay rất nhiều người trên thế giới nhìn thì thấy họ có hình người, cũng nói tiếng người, nhưng họ từ sớm đã không còn là người nữa, mà thực ra chính là linh hồn của động vật bám lên thân người. Phụ nữ bán dâm đều là có yêu tinh bám theo. Theo tôi nhìn thấy, những người chủ động đi làm kỹ nữ thì 99% là có phụ thể của cáo. Chúng dùng cách này để đánh cắp tinh huyết của con người. Tại sao đến chốn kỹ viện ăn chơi sẽ bị giảm phúc, giảm thọ, chính là vì bên trong đó có quá nhiều yêu quái. Chúng dựa vào phương thức này để đánh cắp tinh khí của con người. Một số còn thi triển thuật mê hồn khiến đàn ông u mê như bị nghiện vậy, liên tục tìm đến chốn ăn chơi đến tán gia bại sản. Dù là thân thể bệnh tật khô kiệt cũng khó mà thoát khỏi. Mọi người chắc cũng biết người sống thực vật chứ, nhục thể không bị tổn thương gì, các cơ quan chức năng đều bình thường. Nhưng tại sao họ lại không có ý thức tư tưởng Nguyên nhân là do linh hồn của họ đã tiến nhập vào luân hồi rồi, không còn ở đó nữa. Có những người sau bao nhiêu năm sống thực vật lại đột nhiên có thể tỉnh dậy. Một số người có biểu hiện là ký ức bị mất đi, trí lực cũng suy giảm. Phàm là như vậy thì đa phần đều là do động vật phụ thể. Tất nhiên là không nói 100% vẫn có các trường hợp ngoại lệ. Có một số động vật mới tu luyện được một thời gian ngắn ngủi, đạo hạnh còn kém cũng rất vô tri. Nó không biết hễ nhập vào sát thân người rồi là sẽ không thoát ra được nữa. Hơn nữa trí huệ của nó cũng sẽ bị phong bế. Vì vậy khi nó bám lên thân người thì người thực vật đó liền tỉnh dậy, nhưng trí lực đã bị rớt xuống trầm trọng. Đương nhiên, cũng có những con động vật tu luyện hơn cả trăm nghìn năm, nó có thần thông rất lớn. Lúc này thì dẫu nó có bám lên thân người thì cũng không xuất hiện vấn đề này. Xem ra thì tất cả đều rất bình thường một người bình thường mà nhìn vào họ thì cơ bản là không thể phát hiện ra được. Kính thưa quý vị, có lẽ những điều do vị cao tăng trên tiết lộ có thể sẽ gây sốc với một số người. Vì vậy, An Nhiên mong rằng mọi người hãy tiếp nhận thông tin một cách cởi mở và thiện ý. Nếu không tin, thì hãy xem đây là một câu chuyện cổ tích. Đừng buông lời phỉ bán không hay mà làm mọi thứ trở nên tiêu cực đúng không nào? Video đến đây cũng hết rồi. Nếu mọi người thấy thích, hãy nhớ bấm like và nút đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại ở những video huyền bí sau.